Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của chúng mình. Các bạn muốn khám phá thế giới, muốn khám phá những câu chuyện hay trên thế giới thì hãy đến với clip ngay sau đây. Lịch sử ra đời của bikini Từ chiếc áo bơi đầu tiên đến bộ bikini, đầu bơi hai mảnh Lịch sử thời trang đã chứng kiến một câu chuyện dài với những biến đổi lớn trong cách suy nghĩ của xã hội về quyền được thể hiện vẻ đẹp cơ thể ở những địa điểm công cộng của người phụ nữ. Vạn sự khởi đầu nan Nhu cầu cho trang phục đờ bơi đã bắt đầu khi việc nghỉ dưỡng tại những vùng biển nhiệt đới xa xôi trở nên phổ biến đối với tầng lớp thượng lưu. Một câu hỏi nóng bỏng được đặt ra khi đó là phụ nữ sẽ mặc gì và mặc như thế nào trên những triền cát trắng có mặt cả đàn ông. Họ nên phô bày sự hấp dẫn giới tính hay kín đáo che đậy như trước giờ vẫn vậy. Câu trả lời đầu tiên đến vào những năm 1800 với một loại trang phục bơi là áo tay phồng, vận cùng váy dài quá gối, bên trong là quần. Không khác gì so với trang phục ban ngày, đây là bước đánh dấu đầu tiên cho thời trang áo tắm. Đến đầu thế kỷ 20, khi thời trang chứng kiến một vài cuộc cách mạng nho nhỏ mang tới sự giải phóng cơ thể cho người phụ nữ, bộ đồ bơi dần trở nên ngắn hơn, nhẹ hơn và thoải mái hơn năm 1907, vận động viên người Úc Atete Kellerman lần đầu tiên mặc kiểu đồ bơi để lộ hai cánh tay và khoe những đường cong đầy nữ tính và ngay lập tức bộ đồ bơi này đã trở thành một chuẩn mực cho đến tận 20 năm sau đó. Đến những năm 1940, đồ bơi bắt đầu được thiết kế bằng loại vải cao su giúp tạo dáng ôm sát người mặc với phần hông được khoét sâu và cao hơn. Quả bom mang tên Bikini Đến năm 1946, bikini, đồ bơi hai mảnh mới được ra đời, thể hiện sự thay đổi tư duy sâu sắc trong xã hội về quyền tự do của phụ nữ. Họ được phép mặc và khoe những gì họ muốn. Bộ bikini bắt đầu được ví von như một bức phong tôn vinh những bộ phận gây chết người nhất đối với phái mạnh trên cơ thể người phụ nữ như phần ngực, eo, chân. Không kém phần thú vị là tác phẩm nghệ thuật này có mặt hóa ra lại nhớ công của hai người đàn ông. Louis Riad và Jack Grisham. Ham đặt tên cho loại trang phục này là Atom, bom nguyên tử, trong khi Riad đặt cho thiết kế của mình bằng tên của đảo san hô Bikini ở Thái Bình Dương, địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ vào tháng 7 năm 1946. Chỉ qua cách đặt tên thôi, bạn đọc cũng có thể tưởng tượng được sức công phá mãnh liệt và đầy ghê gớm của bikini với nhận thức của công chúng phương Tây thời bấy giờ về việc phụ nữ được phép hở bao nhiêu cho vừa. Vì không người mẫu nào đủ can đảm nhận lời diễn, Riyadh đã phải thuê một cô vũ nữ thoát y để trình làng thiết kế mang tính cách mạng này. Thế giới khi đó vẫn đang trong giai đoạn thoi thóp sau cuộc đại khủng hoảng và thế chiến, nên thời trang cho phụ nữ cũng bị ép lại vào khuôn khổ cũ với váy luôn phải dài hơn đầu gối và lưng cao ôm sát eo. Việc trình làng một thiết kế táo bạo chỉ gồm một mảnh che ngực trên, một mảnh che điểm nhạy cảm vào vòng 3 trong khi những khoảng thân thể khác để phơi trần của React đã gây một chấn động mạnh cho giới truyền thông và công chúng. Nhưng chỉ một thập kỷ sau, người ta bắt gặp thiết kế gợi cảm này xuất hiện tràn ngập trên bãi biển khắp nước Pháp. Người Mỹ không ngờ còn cổ hủ hơn, vẫn không chấp nhận bikini cho đến những năm 60. Tương tự, ở những nước châu Âu khác, bikini khi đó cũng không được ưa chuộng mấy và thậm chí còn bị cấm ở một số nước như Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Gợi cảm và gợi cảm hơn dù React trước đây đã diễn tả phát minh của mình là áo bơi nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn, nhưng mỗi năm qua đi, thiết kế của bikini đời sau bao giờ cũng được tiếp tục làm nhỏ hơn đời trước. Nếu ai đó đã từng cho rằng thiết kế năm 1946 của React là tột đỉnh táo bạo thì chắc hẳn sẽ nghẹt thở khi nhìn thấy mẫu bikini của năm 1970. Đó là thiết kế gồm 4 mảnh vải nối nhau bằng những sợi dây mỏng chỉ đủ che những gì cần thiết. Không thể phủ nhận bikini là món hàng quảng bá cực kỳ hiệu nghiệm cho những ngôi sao trẻ đang lên. Rita Hayworth đã từng chụp hình bìa cho tạp chí Life mặc trên người độc mỗi một bộ bikini màu trắng. Jenny Mansfield tham dự một buổi khiêu vũ năm 1956 không mặc gì khác ngoài bộ bikini họa tiết ra báo. Hình ảnh Rico Way trong bộ bikini họa tiết động vật trong bộ phim One Million Years BC năm 1966 và Born Girl Usual Undress trong Doctor No năm 1962 đã trở thành biểu tượng của thời đại. Và ngày nay, bạn sẽ chưa được công nhận là siêu mẫu quốc tế nếu chưa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Sport Illustrated với bộ bikini không thể nhỏ hơn được nữa. Ngày nay, phụ nữ ở tất cả mọi lứa tuổi đều ưu ái bikini và đã từ lâu họ không còn ngần ngại những khoảng hở của cơ thể khi mặc những thiết kế đã từng được coi là táo bạo ấy các hãng thời trang ngoài những bộ sưu tập ready to wear định kỳ vẫn cho ra mắt những kiểu áo bơi hợp mùa.